nhà hàng cũng như là quán nhậu ở xung quanh điều đặc biệt là cư dân ở đây sống rất là đông và chúng ta sẽ điểm qua về sự phát triển của bầu bàn và cũng như là định hướng của bầu bàn trước khi chúng ta sẽ cùng đi trên những tuyến đường và khám phá về bầu bàn thì à, đối với bầu bàn thì với mục tiêu phấn đấu xây dựng những bầu bàn sớm trở thành trung tâm công nghiệp đô thị phía Bắc của tỉnh Bình Dương Thời gian qua, Bầu Bàng đã sáng tạo, mạnh dạng triển khai các phương pháp mang tính đột phá để tạo đà cho kinh tế phát triển nhanh và bền vững. vừa cơ sở hạ tầng, để sớm thực hiện thành công mục tiêu này, thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần tạo ra thế và lực mới thúc đẩy sự phát triển của huyện Bầu Bàng. Trong năm 2020 thì trên địa bàn đã có nhiều công trình quan trọng được hoàn thành và đưa vào sử dụng như trường tiểu học Kim Đồng, trung tâm y tế huyện, thông tuyến đường Mỹ Phước Tân Quảng hay còn gọi là Mỹ Phước Bầu Bàng. Tuyến đường tạo lực Mỹ Phước Bầu Bàng là một trong những tuyến giao thông quan trọng của tỉnh nói chung và Bầu Bàng nói riêng sau khi hoàn thành thì tuyến đường sẽ kết nối từ huyện đến quốc lộ 1A và hệ thống giao thông toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phục vụ vận chuyển hàng hóa ngày một lớn. Đó là những điều kiện thuận lợi không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng huyện mà còn thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong thời gian tới. Thì như cả nhà được biết là Hiểu Màu Bàng hiện tại đang tập trung phát triển về hạ tầng, giao thông, hạ tầng, à, các cơ sở cũng như là trung tâm. Mới đây thì vào tháng 9 thì bắt đầu khởi công xây dựng trung tâm hành chính Hiểu Màu Bàng. Video trước thì cả nhà thấy là trên con đường Đô Ba là cả trung tâm hiện, trung tâm hành chính hiện đã được xây dựng. Và hiện tại chúng ta đang đi trên trục đường là trục đường Nơ Sơn trên trục đường này thì cái nhà là được biết rồi rất là đông rất là xôm và ở đây là thường là kinh doanh buôn bán cũng như là tập trung thương mại và phía trước là cổng trung tâm hành chính huyện bầu bàng thì cổng này thì hiện tại đang được làm lại mới để mà ờ, đón chào đường Mỹ Phước Tân Vạn Kim hoàn Thành và hiện tại chúng ta đang rẽ phải vào bên trong chợ đường này là đường vào chợ nha cả nhà hai bên là chợ hay còn gọi là chợ bầu vàng như cả nhà thấy phía trước là có nhà hàng hai sáng sao biến bán kem bánh hồng phúc này thế giới điện thoại gia Yahoo tiệm cầm đồ Tuấn Phát ở bên này là Oppo huỳnh Anh buôn bán rất là sầm uất đúng không ạ hiện tại ở bầu vàng phát triển cực kỳ mạnh đặc biệt là khu vực trung tâm hành chính nha cả nhà huyện đang phát triển tập trung và hướng đến năm 2021 sẽ là một năm thành công cũng như là vừa mọi mặt đặc biệt là vừa cơ sở hạ tầng vừa hạ tầng giao thông hạ tầng vừa các trung tâm cũng như là kinh doanh buôn bán ở đây ở đây thì còn có đó, phòng khám đa khoa ngân hà ngoài về à, phòng khám đa khoa ngân hà này thì có một ừ, phòng khám rất là nổi tiếng đó là phòng khám Minh Đức còn cá Bodic thì à, có rất là nhiều chi nhánh ở Bình Dương bên tay trái là có tôn màu này ở cái nhà thấy à, hiện tại ở đây là kinh doanh mua bán rất là nhiều chúng ta đi thẳng ra phía trước thì đó là khu công nghiệp nhà máy nha cả nhà và đường à, nếu mình để trái thì mình sẽ ra một con đường đó là con đường song song với con đường quốc lộ 13 rồi cả nhà thấy ạ à, hiện tại chúng ta đang tiến hành nếu mà rẽ trái ra quốc lộ 13 còn hiện tại chúng ta rẽ phải thì chúng ta sẽ đi vào bến xe bầu bàng như cả nhà chúng ta sẽ đi vào bến xe bầu bàng hiện tại cư dân ở đây rất là đông cư dân rất là đông à, chúng ta vừa đi xong ờ, đường N1 và chúng ta sẽ rẽ vào con đường vào bến xe buôn bán kinh doanh quần áo này sạp trái cây và Điều đặc biệt là ở đây có bến xe thì sẽ việc vận chuyển cũng như là di chuyển đến các nơi à, à, trong Bình Dương cũng như ngoài Bình Dương cũng rất là dễ dàng dân cư sống ở đây thì à, muốn di chuyển thì cứ việc ra bến xe Bình Dương và đón xe mình đón xe mình sẽ vừa được cắt tính đây đây là bến xe bến xe khách Bào vàng Bình Dương ở phía trước kia là có tiệm vàng ở trung tâm mua sắm nước Pháp có tiệm vàng nước Pháp hay là trang nội thất những máy gia dụng nước Pháp ở tiệm vàng Mỹ Linh đây à, bên tay trái là bến xe nha cả nhà trên con đường này bến xe trái là bến, à, bến xe bầu vàng cũng là chợ bầu vàng à, đây là chợ bầu vàng thường thì chợ thì sẽ tập trung vào bên trong nhưng mà hiện ở đây thì việc buôn bán kinh doanh rất là nhiều à, cư dân tận dụng luôn là uh, dãy nhà của mình và sẽ mở ra những cái shop ở xung quanh cho nên chợ bầu bạn rất là lớn ngoài chợ tập trung ở với bên tay trái mà vừa thấy thì xung quanh nhà à, ở cũng của cư dân á thì cũng kinh doanh buôn bán là đông mình đi dạo một vòng chợ thôi mà mình thấy là việc một kinh doanh buôn bán ở đây cũng khá là nhộn nhịp trao đổi hàng hóa cũng rất là dễ dàng và không thiếu một món gì ở đây cũng giống như ở màu vàng ở màu vàng cũng là một hiện mới mới thành lập năm 2013 nhưng hiện nay tốc độ phát triển cực kỳ lớn đặc biệt là phát triển vào công nghiệp dịch vụ và đô thị màu vàng có những chính sách mở và cũng có những chính sách khuyến khích cho những nhà đầu tư cũng như là những người dân vừa sinh sống ở đây cho nên đó là tốc độ phát triển cực kỳ mạnh khi đó trong khi đó thì một số nhà đầu tư bất động sản cũng tìm vào đây mua bất động sản khá là nhiều đặc biệt là mình chuyên kinh doanh bất động sản cũng như là chuyên sale bất động sản ở Cao Bằng thì có những cái dự án lớn như là dự án Thăng Long 1 dự án Thăng Long 2 dự án Đức Phát 3 dự án tuyến đường sắt 3 và có dự án đường phát 1 nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 13 và đây chúng ta đang đi ra ở phía bên quốc lộ 13 nha cả nhà hướng này là hướng chúng ta đi ra quốc lộ 13 thì chúng ta thấy bên trái là buôn bán kinh doanh là nhiều này và con đường này là con đường song song với con đường quốc lộ 13 đây con đường này là con thuộc thuộc bên trong của chợ bầu bàng và nó sẽ song song với quốc lộ 13 và hiện tại hướng chúng ta đang đi đây là hướng ra đường Đờ Sơ hay còn gọi là đường Mỹ Phước Tân Vạn nếu khi mà đường Mỹ, Mỹ Phước Tân Vạn đấu nối vào đường Đờ Sơ và phía bên tay trái thì chúng ta sẽ thấy là có bao gồm là điện máy xanh uh, trung uh, thơ, trung tâm thương mại cũng như là các dịch vụ kinh doanh buôn bán nhà hàng quán ăn khu vui chơi trẻ em như ở đây thì chúng ta thấy là trà chanh hè phố uh, quán úc cánh đây, à, điện máy xanh đây cả nhà có ngân hàng HDBank luôn nha cả nhà ha và ở đây chúng ta cũng thấy là có hoa ngữ gia hân tức là trung tâm hoa ngữ và đây là tiệm vật liệu xây dựng Hàng Nam đường ở đây cũng khá là đẹp rộng đây đây là nhà kho Medic đây đây là nhà kho Medic là một trong những cái ờ, bệnh viện đa kho tư nhân mà lớn khu vực bầu bàng và đây chính là cống chào của trung tâm huyện bầu bàng đang được làm lại và xây dựng có hình thành sẽ trước Tết cái là chúng ta hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh